Rồi chào mừng các bạn nha à, Hiện tại bây giờ là bên ờ, cửa hàng có nhận lãnh về một cái uh, Toshiba Nhưng mà nó có hiện tượng là như thế này Là hiện tượng báo lỗi Thì mình muốn cùng với các bạn đây uh, sẽ làm cái máy này cái hiện tượng báo lỗi là sao thì mình vừa mới trở về thôi tại này nhà khách chặt quá không có cách nào làm được thì trước đây thì đã có những anh em thợ họ làm trước rồi đây và cái đời máy này thì nó không có cái mạch đồng hồ hiển thị ở trên đây chúng ta khó mà biết lỗi được nói chung là khi ghim điện vô thì chúng ta sẽ coi bị báo lỗi như thế nào để hiện biểu hiện là sao thì cái model mã máy này là AW A800SV thì cái đời này là đời xả tròn thì cái đời xả tròn nó những cái căn bệnh mà nó hơi đặc trưng thì chúng ta cần phải nắm bắt bây giờ mình đã ghim điện ra rồi ha ghim điện nè sau đó mình sẽ bấm muỗng ngỡ nguồn mở đây nè đây bấm ta đấy vừa bấm mở nguồn nó báo lỗi luôn nè quý vị thì rõ ràng nó gặp vấn đề gì đây thì cùng với mình chúng ta sẽ kiểm tra nó báo xong bây giờ nó tắt nguồn luôn tắt bây giờ mình rút điện ra để coi bên trong nó là bị như thế nào nha quý vị thì chúng ta cần một cái con vít để mở hết toàn bộ cái bo mạch lên lật coi nó coi cái gì ở đây mình mở đằng sau lưng này ở đây bên hông này kể cả sau này mình sẽ mở luôn cả cái cái phần hông của cái cái cái cái cái cái cái, cái máy này luôn lật bo, bo lên coi nó có bị cái gì không mà nó lại báo lỗi như vậy ha à, thì khi mà mở lên báo báo lỗi như vậy nè thì chúng ta mở cái này lên cái khóa ở đây nó bị nó nó nó nó, nó bị dính luôn rồi ha à, quý vị thì rõ ràng nhiều khi nó bị là do nó chạm chập hay là do nó bị báo lỗi cái ổ khóa cái khóa mà để mà giữ cửa đó nó bị báo lỗi cái đó không chừng rồi cái bệnh mà thứ hai mà chúng ta gặp đối với cái máy này á là ở dưới á, nó có một cái ờ, gọi là cục xả thì cục xả hơi đặc biệt là xả này xả tròn xả quay chứ không phải là xả cáp thì cái đời máy này giống như cái đời máy mà Toshiba hồi uh, trước đây uh, một hai ngày mình có làm cái video cho các bạn xem á nha. thì bây giờ nó bị khóa rồi nè cái máy này bị khóa nó bị báo lỗi rồi thì làm cách nào để mà xử lý cho cái người ờ, khách này trong vòng là 24 tiếng thì mình phải hoàn thành một tay mình làm một tay mình ờ, quay video cho các bạn xem đây mở ra hết thì chỉ với các bạn xem cái cục xả mà xả tròn là như thế nào thì thường nó cũng sẽ bị hư cái tình trạng là cái xả tròn vậy chúng ta phải là sửa lại cái cục xả đó hoặc là chúng ta thay mới thì quý vị biết tại sao mình phải đem nguyên cái máy này về không thứ nhất á cái chỗ nó chặt quá mà mình làm lại lại lại lại lại ờ, khó thứ hai là cái cái anh khách thì anh cũng đang gấp công việc anh không có ở đó chứng kiến mình làm đây mình sẽ mở các bạn xem các bạn xem nè thì cái này là đã được những cái người thợ khác sửa rồi sửa thời gian trước rồi không biết bao lâu nhưng mà đã hết thời gian bảo hành của họ thì họ thì cái anh chủ họ không có không có muốn làm nữa thì đây là xả tròn này như thế nào đây cái xả tròn đây xả tròn này như thế này cái cần nó quay như vậy là nó kéo cái này ra rồi là xả tròn và nó bị báo lỗi như nào có thể là báo lỗi ở trên cái bo mạch rồi nó bị như thế nào để kiểm tra lại ngay quý vị ha chúng ta mở nó ra đây bây giờ đã mở ra rồi thì mình sẽ tại vì một tay mình làm một tay mình ấy thì hơi khó nó hơi khó nha quý vị ta đã có hai con ốc nữa cái camera này nó rất là nhỏ cho nên nó quay cận cảnh được luôn mình chọn nó nhưng mà chút xíu sẽ về cái làm cái trên máy vi tính mình sẽ chỉnh sửa lại nữa đây phải quay cho vậy các bạn xem nè thì cái hiện tượng này á, là cái cái cái máy mà A800 này thường nó có những cái lỗi đặc trưng ví dụ như là lỗi là lỗi uh, phao hoặc lỗi xả gì đó nó bị cái sự cố mà nó không có báo lỗi nó không có cho hoạt động nó ngừng lại để bể để mà nó bảo vệ ờ, cái motor thì đây mình dở lên các bạn nhớ dở hàng ốc sau lưng đây có cái ngàm ngàm nằm đây nè mở lên cái là xong thì đây là con A800 nó có những cái bệnh đặc trưng này hơi khó ha đây mình làm có một tay à cho nên hơi khó đây thì cái này đã được mấy anh thợ họ đấu trực tiếp công tắc cửa này lại rồi bản thân của nó đã bị rồi giờ mình sẽ kiểm tra lại ha trong này nó có bị chuột cắn gì không mình sẽ kiểm tra chà dây nhợ đây mấy anh này anh ảnh đấu tà le học me đã hết rồi làm từ lưa học dưa đây nè đó một nồi đó quý vị một nồi vậy luôn bởi vì chúng ta sẽ tháo ra hết để coi lại dây nhợ như thế nào rồi quý vị mình đã mở ra rồi các bạn để ý nè kỹ nè nếu mà kinh nghiệm mà mỗi một người một cái ở đây nó có một cái 500 các bạn thấy không cái này 500 là 500 ờ, từ để mà chống cái tình trạng mà mở cửa giữa chừng lúc mà đang vắt để bảo vệ an toàn thì ở đây có một cọng dây mà cọng dây này đã được những cái anh thợ nào họ đã chế tác lại rồi bạn thấy không đấu trực tiếp rồi nè thì rõ ràng đây mình cho coi đấu trực tiếp lại thì cọng dây này đúng ra nó có một 500 nằm ở đây nhưng mà họ đã bỏ mất rồi họ đấu trực tiếp nó lại nhưng mà hôm nay đây bị hư một cái sự cố khác thì rõ ràng nó không phải là những cái vấn đề 500 với lại cái rờ le trên cái công tác cái cửa mà bảo vệ an toàn nữa công tác cửa họ cũng đấu rồi kể cả cái cánh cửa rờ le bảo vệ an toàn ở đây họ cũng đấu trực tiếp rồi vậy mà tại sao máy vẫn bị báo lỗi vậy rõ ràng nó nằm ở những thiết bị khác có thể là thằng này cũng có thể là cái thằng ở dưới cái uh, cục xả kia ha thì bây giờ các bạn sẽ chờ mình cố gắng xử lý nó thì trong vòng khoảng chừng đó tầm một ngày mình sẽ làm cái video mới để mà uh, sửa nó xong xử lý nó hết để thử lại cho các bạn xem thì đó là kinh nghiệm đi sửa chữa nha quý vị ha cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian để xem video này mình sẽ cố gắng để thực hiện video tiếp theo về cái sửa chữa cái loại A800 này à, máy giặt này nó bị báo lỗi ha rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nha rồi các bạn uh, mình đã làm cái bo mạch này nó bị uh, báo lỗi chạm hồi sáng uh, mình có kiểm tra rồi có đưa những anh em thật sự rồi những anh em thợ bo họ chuyên họ thay cái linh kiện trong đây nè bắt đầu nó mới im nè đó các bạn thấy không trong cái camera mình mình mình đặt lên như vậy mình thấy nó chớp chớp vậy thì thật sự ra bên ngoài không có thấy đó camera nó quay chớp chớp này nè chứ bên ngoài là không có thấy cái chớp chớp gì đâu nó chặt là bình thường rồi bây giờ đó là nước đang vô mình chỉnh cái mực nước cao nhất nhằm mục đích đó là mình đây nè mình chỉnh mực 53 là các bạn sau này sửa chữa vậy luôn chỉnh mực nước vậy để mình nhằm mục đích là kiểm tra cái phao nó kính hay không với thứ hai cái ống phao cái ống phao nó kính hay bị chuột hay là dán thì nó làm cho lũng cái ống nó bị mất hơi thì mình thử mực nước cao nhất á là cho nó rõ ràng hơn để coi với là cái hai cái lực giặt của nó mạch hay không đây thì bây giờ mình đang thử nè thì mong sao mọi chuyện đã sửa chữa rồi kiểm tra đâu đó đàng hoàng tử tế rồi ốc yến rồi gia cố hết tất cả cái lại để thử thì cái trường hợp này các bạn lưu ý nha những cái con mà con này nè bo mạch này kia nó liên quan tới vấn đề công tắc cửa công tắc cửa nằm đây ví dụ các bạn thấy là khóa nắp an toàn cho trẻ em các bạn nhấn một ngón tay nằm đây và, và cái tay còn lại các bạn nút nhấn nút khởi động cũng được là nó sẽ hiện lên nó sẽ hiện lên cái khóa an toàn đó các bạn thấy không cái chữ khóa an toàn bắt đầu nó hiện lên thì nó chặt cái này lại rồi thì đôi khi cái trường hợp này mà nó hư cũng có là do nó chặt chờn trong cái khóa này thì bây giờ mình nhấn thử lại coi nó có mở ra hay là không chứ bây giờ đang cứng nè à, thấy không cái khóa này khóa lại nè thì bây giờ mình mở nha bằng cách mình nhấn cái nút bên đây và cái ngón tay còn lại mình nhấn ở đây đè nó cho đến khi nào mất cái đèn này thôi đó nó kêu tít là cái đèn này mất nó hết khóa rồi thấy không đó nó nhả được rồi đó thì vậy thì ờ, các bạn kiểm tra lưu ý nha tại vì thứ nhất nó có một cái công tắc cửa đằng sau thứ hai là cái 500 để chống mở cửa này với thứ ba cái khóa an toàn trẻ em nó nằm ở đây thì những cái khóa này các bạn phải lưu ý là phải cẩn thận phải kiểm tra cho kỹ đấy thì đó những trường hợp nó thường xảy ra với con A800 này với thứ hai là cái bệnh của nó xảy ra là cái bệnh mà cái cục xạ kéo xạ tròn á nó hay bị lờn hoặc là lâu ngày nó khô nó kéo không có được trong đó có vi mạch điện tử nhỏ này nè bắt đầu nó nó nó nó, nó làm cho cái đó bị hư đi lâu ngày nó hư đi linh kiện cho nó nó chập chờn nó dẫn điện lúc có lúc không cho nên đâm ra nó báo lỗi tại vì cái loại này trên đây nó không có cái mặt đồng hồ mình không có biết cái lỗi của nó là lỗi gì ví dụ như là lỗi e hay là lỗi d thì e là e mấy d gì thì bắt đầu là những người thợ sửa bo người ta sẽ làm việc nó nhanh hơn nó không có mất thời gian thì hiện tại bây giờ là cái máy đã giặt nè nó giặt mạnh ghê chưa em luôn rồi giặt cái đó và mình sẽ đợi cho nó hết tất cả các chương trình luôn để coi coi nó còn bị sự cố gì nữa không nha rồi xin chào tất cả các bạn ở đây đã dành thời gian để xem cái video này sáng giờ mình đang cố gắng làm cái này cho nó xong còn công việc khác nữa mà đành à, nán lợi gác lợi để giải quyết nó <laughs> xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video tiếp theo nha